Ê. Tình giống như sông biển, ta ngồi đại dương xanh Anh sẽ luôn bên em nên đừng ngại thương Anh sẽ có vài hai